rất chút tranh châu hà Việt Nam rất chút tranh châu Hà Long nghe xa xa chân trời Hà Long biển màu xanh nhịp theo sông về mây trên sữa chua chân châu hạ long tình yêu hương sữa chua thơm nồng hạ long một lần ăn là mê ngất ngây thơm sữa chua nguyên vị hạ long mãi không quên nơi đây sữa chua hạ long rất chút chân châu hà nào sắc hương Việt Nam rất chút chân châu hà nào nghe xa xa chân trời ở lòng biển màu xanh nhịp theo sông về chùa trân châu hạ long tình yêu hương sữa chua thơm nồng hạ long một lần ăn là mê ngất ngây thơm sữa chua nguyên vị hạ long mãi không quên nơi đây sữa chua hạ long 就情就好了。